Em ờ, Tony uh, Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé Sau đây là em ờ, cùng ờ, chuyên gia kiểm tra ong quý anh chị nhé Đây là chuyên gia đặng trường mới mua hai ổ về cho anh hàng xóm đây quý anh chị này Đây kiểm tra các ong xem là ong đẹp, ong xấu với ong chúa như nào quý anh chị nhé Ổ mới, mới, mới mua về được gần một tháng quý anh chị nhé Quay được một chai mật, mới quay được một chai mật <coughs> Mới được một chai mật được quý anh chị ạ không biết là xem là ong có quân đông không Em sẽ zoom lên to quý anh chị nhá Khóng đó, ổ này khóng không biết ờ, giữ nó cắn nhá Quân cũng được nhỉ, tách ra một quân được nhỉ Hai mà thành thành ba ổ các bạn nhé Như bên ngoài nó có một ổ nữa Anh đang nhìn này. Hả? Có mặt không? anh Đã đi vào gần một chút cho quý anh chị Con lụ chúa không? Tách ra rồi thì thôi chứ đúng không? Tách ra rồi thì làm gì con lụ chúa đúng không? Hả? Mặt nhiều à? Em sẽ đi vòng ra bên gốc cây nhé Đây là dòng gốc cây mạ vải rất mát các bạn nhé Em đi vòng ra đây ạ Để cho anh nhìn rõ Đó con của nó Của lứa Của con anh dùng miệng anh thổi để kiểm tra nhé là một số cầu nó đen đen đấy có có nó mới nào hả đẻ luôn chú non à chú non đẻ được luôn à nãy nhìn được con chú non chú non này là của ai anh cho à? hả con bên mụ là tách à à đẹp luôn cái này là tiện là tách là được với là viên cũng kỹ thuật cũng được nhé đúng không thì hầm mân mù đó thì tách em ừ. nó không biết nằm mù rồi tách nhưng nên giờ quân đẹp các bạn nhé đẻ rồi chú non đẻ rồi nhé anh kiểm tra xem chú non nó đẻ con chưa các bạn Hả? Mật lón. Mật nhiều à? bịt nóng mật lón Ừ, mật nhiều, mật nhiều chứ bịt chứ đầy thôi. Phần trên các bạn nhé, trên ngón tay này là mật này, đó ông ánh anh nhìn đấy. Đẹp. Đẹp thì à, chúc mừng anh anh mới nuôi mua về nuôi này vậy là thành công các bạn nhé. Mua về khoảng tầm à, được à, hai tuần anh quay được một một chai, nó tách mật. hai ổ này ổ thứ hai à, của anh chị đây là anh chuyên gia anh kiểm tra hộ cho anh à, hàng xóm thôi nhiều anh chuyên gia nó ong thì anh em phải nhờ nhé anh tự mua về cho đây nhé mai mốt à, năm sau này anh cung cấp bán nhá quý anh chị nào xem hãy coi nếu có nhu cầu ở khu vực đồng hới quảng bình thì hãy à, liên hệ với anh đặng trường hoặc là kênh của tony tiến nhé và tự nhiên để bắt đầu để đẹp bắt, bắt đầu nhúng luôn nhúng nóc được ba cầu đúng không ba cầu cầu đấy cầu mới não này gần hơn anh gần đập mà gần cái bà à, mùa vải nhưng mà năm nay vải nó hết hoa rồi các bạn nhé mùa này hết hoa rồi cái vải được thì nó mát thôi một con đang bay ở mặt anh đang ấy cầu đấy được này hai cầu nguyên chất của nó các bạn nhé và một cầu giữa đây là cầu mới ạ à. như quý chị thấy quân này nó phủ đầy này mà này để cả con nữa rồi thế qua luôn qua luôn để tí kiểm tra đây xong kiểm tra luôn nhé hai được hai cầu đúng không hai cầu thì nó quay được một cầu thôi cầu kia có đâu anh trương quay được một cầu nhưng mà quay làm gì quay ít vậy quay làm gì quay ít quá không đủ dính thôi dính cái thùng có mù chưa xem có mù ông chú không à, chú non không đẻ được à, nó mới đẻ con thôi nó mới đẻ con con các bạn nhé nó chưa nhu cầu tách đàn đấy ờ, cái này ổ này nó khoảng thời gian nó tách đàn thôi chú non nó đẻ con mạnh khoảng tầm 2 tháng tháng nữa biết rồi hai tháng nữa con mạnh nên sợ nó phải có nhu cầu tách chứ đàn mất đẹp cả hai đón đón một bạc hết ừ hai đàn này tách ra một các bạn nhé hai đàn là một đàn này nó tách ra à, anh tách ra này bên nó có một ổ nữa quý anh chị này là bốn ổ à nó tách thành bốn à vậy là hai thành bốn các bạn nhé có lời đó các bạn nhé một triệu hai đúng không một ổ triệu hai bây giờ tách hai đàn ra là thành bốn đàn này các bạn ạ ừ. bắt đầu bắt đầu đó trắng trắng trắng vài cái thôi các bạn đây đây đó. đấy em để quý anh chị này đó mật nhìn nó ngoánh nha các bạn thấy chưa phần trên này là mật phần dưới là con nhé đó là bịt ở trên đấy cây anh trắng trắng đấy anh thổi ra giữa này ở giữa này là trắng trắng trắng này. đó anh đang kiểm tra em vẫn đang à, sợ lắm vì đàn này đàn mới nó cũng chưa được thuần lắm quý anh chị nhé nên là mình sợ vào mặt thôi quý anh chị ạ nói chung là hai đàn này đều đẹp các bạn nhé cái đàn kia là chúa cũ này Còn chúa đàn đầu tiên là chúa già phải không Đúng không Toàn này là chúa mới này các bạn nhé Cái đàn mà đang kiểm tra đây này đang để chưa để nắp đấy đang ấy là chúa chúa mới ạ Chúa non á nó tự tách chúa đây chúng ta nếu có mủ ong chúa thì chúng ta phải biết chúng ta khắc phục tách trước các bạn nhé mình xem video của các bạn ấy nó có hỏi có một bạn hỏi đấy là mình sẽ trả lời đấy đó bạn xem có kênh mình là mủ ong chúa ờ, Có là chúng ta lên tiến hành sớm nhé Các bạn mà làm tiến hành sau Nhiều lúc là con ong chúa già Con ong chúa cũ trong thùng á nó, tự bay đi còn chúa non để đấy nó khoảng tầm vài ngày tuổi nó nó, nó, nó vài ngày nữa nở là nó tự tách trước các bạn nhé người ta nói là một một đất nước không có hai vua mà các bạn mà như ong vậy thôi nhé con ong nó thấy đẻ rồi con nó ra thì nó chuẩn bị nở nó tính ngày nó biết mà nó phải đi các bạn nhé con chúa già con chúa già trước ấy là nó sẽ đi tìm ổ mới để cho con thú lon để lại một số quân với số mật để lại nó tách quân thành tách đàn là con chú già tách đi các bạn nhé con chú non ở lại đấy chứ không phải đâu mà thường thường là nó chú chưa chào đời nó nó tách rồi các bạn nhé đây là cách kiểm tra nhé quý anh chị nhá đây anh đang xong đóng rồi giờ em sẽ còn hai ổ nó cũng sẽ quay cho quý anh chị à, thành một video luôn kiểm tra chúa ong chúa luôn các bạn nhé xem quân luôn ạ à, vì ổ ong mới mà hai ổ đây là mới mua về quý anh chị nhá mới được nửa tháng xong là anh à, mua về anh quay rồi đó mới tách ra giờ đẹp của chú đây con chú lon nó đẻ ra quân rất rất đẹp rồi nhá nó nhìn đẹp là phát triển đồng đều các bạn nhé hai ổ đều đẹp cả à. Ờ, chính tỏ cái ổ đấy là chú cũng tốt anh trường ạ à, ổ cũ tách ra là chú cũng được ấy giờ sang ổ đây các bạn nhá, ổ đây có này tí các bạn nhé trong đấy anh kiểm tra ổ đấy vô trong nó còn nhìn có ổ ngoài đấy đó cứ kiểm tra đĩa rồi tí vô đi đường thế vô không biết trường nọc nhìn thấy thì tôi có nhìn thấy không tôi có nhìn thấy đúng không chưa nhìn thấy cái thùng này hơi mục rồi à? hả nó bán cho thùng này mà nhận này ui giời, đông quá ổi đông quân các bạn nhé ông biết nhìn thấy ổ đây rất đông quân ạ ủa có thả lằn luôn à anh trường ạ xong rồi để thằng lằn con và thằng lằn bò đó thằng lằn nó phá giúp vào nó phá ăn ong các bạn nhé ông ong ăn ong ăn mật nhé ông ong con ạ, ổ này nhất được quân đông này cũng ba cầu ờ, các bạn à, hai cái nó không nó có cái cái, cái che ngoài à đông quân thế nhỉ em thì ổ này em chưa quen nên lần đầu tiên quay nên em cũng sợ em phải đứng xa chút các bạn nhé em phải zoom máy lên này anh bị trích rồi anh bị trích rồi ổ khấu ổ khấu lắm các bạn ơi anh bị trích cái tay rồi em biết rồi em thôi chạy ra đây <laughs> sợ lắm quý vị nhá đó cây à, nhãn các bạn này à cây cây vải quên nhé em nói cây nhãn đó tức là trồng à, nuôi ong ở đây là rất lý tưởng các bạn này mùa hè này rất mát nhá Ủa đây khấu nó cắn chích rồi em sợ quá Anh mới bị chích xong nên em phải đứng xa đây các bạn ơi Không dám à, đứng gần ạ Ổ đây nó hơi dữ ạ Anh phải hút điếu thuốc mà bôi dầu gió rồi đó Ổ nào giữ nó nó nó, nó giữ là nó giữ các bạn nhé Ổ nào hiền nó hiền nó chích là nó lao vào chích là biết ngay ạ Anh mới bị à, ba con chích vào tay rồi Đẹp không? Ổ đây đẹp đấy nhé. Hai cầu à hay ba cầu đó? Ba cầu nhưng đang đứng gần các bạn ơi một cầu mới nhá thường thường một cầu mới hai cầu cũ ạ trong hai cầu có con á còn cầu mới đang để đang sinh sản ạ đây cầu mới này đẻ con chưa chưa đẻ cầu mới mới đang bắt đầu đang chuẩn bị xây thôi chưa đẻ các bạn nhé anh đang kiểm tra ở giữa bạn vô cho chích cái có mặt không ổ này có mặt không hai ổ đấy là được hai cầu à, hai cầu hai cầu gần đây rồi ổ đây là cũng ok được các bạn nhé cũng đẹp nhé con thằng lằn người đập cho chết con thằng lằn đi nhé em chưa biết này em sợ quá em phải đứng ra xa chút ạ nên chắc ăn nhá màu này chừng ít đồ này ít quân phải không hả ổ đấy ít quân em sẽ đi vòng ra đây các bạn nhé khả năng ít quân ổ này ít quân ổ được hai cầu hai cầu cầu mới cầu à cũng có mặt rồi chứ hả có mặt rồi nhé đây em đã đưa vào trong nên quý anh chị thấy có đốm đã có đốm không nhà ông nó bay sợ quá quý vị ạ nói chung là chưa đẻ như các bạn đã thấy thì anh phải đưa dàn ra ngoài nhìn nó rõ nhé cầm cả đèn nét thì nhìn xem nó đẻ chúa đẻ chưa quan trọng con chúa các bạn ạ tìm con chúa non chúa già này chúng ta để biết nhé nếu chúa già quá chúng ta nên thay nhé nếu mà ong bị chích thì chúng ta nên lấy đọt măng các bạn nhé là nhanh nhất để nhanh không khỏi sưng nhé các bạn này chứ không phải à, chúng ta lấy nọc của nó đâu mình rút nọc ra mình lấy cái, cái đọt à, măng chúng ta nhai chúng ta nhét vào để đỡ sưng luôn nhé cái mẹo nó nhanh nhất ạ nên là những anh em à, làm ong chia sẻ cho em em đã từng bị chích mà làm như vậy ạ nếu mà muốn hạ sốt thì chúng ta lại chơi lá tí tô đắp vào dã nhé các bạn nhé cái đó rồi nó bị sốt như ong bổ vẽ mà chích ấy. còn những ong mật để ong ấy ong ruồi chúng ta chích vậy thì chúng ta thì cần lấy à, măng thôi các loại kia lấy măng đường mà nó đỡ sưng nhưng mà giảm sốt thì chúng ta phải đắp vào đắp cái à, cây lá tí tô giã giã ra nhé này quý anh chị hai anh em đang xem được để xem cái cầu như nào nhé đang xem kỹ để chưa nên anh xem xem tướng xem à, có có phát triển mạnh đẻ không các bạn nhé bị chích rồi tay nè, nọc cũng giữ hè nó chích này chúng ta phải nên bớt bớt cái mùi nhé chúng ta phải bôi dầu gió thì để áp cái mùi đi ạ chúng ta đừng để cái, cái quá mà anh hút thuốc thì nó cũng đừng đỡ được một phần nhé hai con thôi nè. không khói nào thích gì đó nên thường thường bắt ong họ anh dùng khói các bạn nhé còn cái gì đó <laughs> cây xoài cây xoài trùm cái xoài cả đầu ấy. ừ. Ờ. anh bị anh bị uh, <laughs> kiến chích chứ không phải là ong chích nữa anh phải phì những khói thuốc vào các bạn để cho ong nó đỡ đi anh rít thuốc anh à, thả phù xuống này ra ánh sáng nhìn hôm nay trời này âm u à. ờ, này các bạn này ong đã có mủ chúa để chúng ta nên à, cắt nhé một là mình phá mủ chúa đi hai là cắt trọ okay. hai hai mủ chúa có để cho nó mù nào hay là xử lý hết luôn đó em cần cảnh nhá tức là mình có thì chúng ta phải cắt đi các bạn nhé em đã nhìn quay cho các quý chị nhìn rõ đông người à, anh em này. coi à, quý chị à, xem cả mụ chúa cắt đấy em cận cảnh này coi cắt cắt đái cắt nữa mụ không tư thì vừa thì ăn là người mũi độc lập như tôi này nhưng mà cái cái dây cái đẹp tiêu mũi cái gì đó một đẹp mà sẵn tiêu hành một cái ngay hơn một cái dai hơn một cơ một đẹp lại ở đúng hành dai ảnh hơn một ngày hai ngày thôi, đi nó nốt ba mũ luôn à chưa đầy đủ đã bịt nắp mà chúng ta nên anh à. anh em hỏi thế là chúng ta nên bỏ đi nhé anh cắt phần mũ cho họ Đây. phần mũ anh cắt anh cho thuốc anh phải dùng thuốc nhé không dùng thuốc là nguy hiểm các bạn nhé khói cho ong nó khỏi chích chứ mình cắt mình mũ đi à mình gì phú mình gì đó không để cho chú cường để để để khói đó đừng có dập đi để cho chú chú cường áo ngoài chết cứ để điếu đó có khói là đỡ chứ đó cái mũ có mặt này à cả mặt cả con đấy ừ. Ừ. nghe anh nghe nhé nghe gác là ong nó chuẩn bị nở nhé chưa chưa chưa gác rồi ừ. có đứa thuốc đang ngún bên đây trắng trắng này cần phụt phụt này nụ chúa nụ chúa chưa là một cái thôi chưa là một cái rồi cắt bớt đi phá vứt hôm bánh to tuyệt tuyệt đâm từ bột hai cái cái nửa ra một tách mẹ đi tuyệt dại đã một kêu lấy một ổ nào chú đẹp thì để đi chứ nếu nở ra mình phải xử ngay bỏ ra hai chú nó phải tách đi hai đàn bây giờ không tách nữa vì bây giờ lấy mật nó quân ít quá cho mình tách chọc vô con chúa luôn à muốn cho như lấy cho phải không cho nó hai mũ xem mũ nào nó ưng đấy dài hơn nữa đều non thế thế thế trên vòm chích nhỉ thuốc tê thuốc đấy nó chích từ bạn nhỉ nó chích từ nhỉ thôi thôi thôi thôi em cũng chạy ra chích rồi chích rồi nguy hiểm các bạn nhé làm nghề này thì chúng ta phải thôi vì anh chủ quan hôm nay đi thì đi chơi mà tiện kiểm tra luôn chứ không phải nè rồi đã xong đã cắt xong hai à, nụ chúa này nhé còn một nụ đây để chúng ta để lại cho cái cầu cũ để họ có chúa nhé nên là không có đã cắt xử luôn rồi à, cuối video em à, Tony Tiến cũng xin phép dừng đây nhé xin quý anh chị xem và nhớ tặng Tony Tiến một like ạ và cách ủng hộ hãy bấm vào nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến sẽ đòn nha em xin chào và hẹn gặp lại ạ